trời ơi cái làm gì bà, bà mối này mà rối thấy xinh cái bà kêu à. trời tôi phấn khích quá nè nhịp chạm lên nè à, trời ơi sáng trời trưng ha sáng Còn trưng như tăng thanh hà ngày xưa vậy đó chính xác chưa ừ. nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn bên đây cũng đẹp lắm đây ờ, để coi đi coi, ừ. nè qua coi liền đó trời ơi thấy chưa dạ, chào dạ, oh, ờ, dạ. cưng trời ơi cưng cưng lắm luôn ừ, cưng, cưng. đâu có biết 30 tuổi đâu hai bạn đem một cái luồng gió rất là tươi tươi mát đến Đúng ờ, rồi. cái số bạn Gọi ngồi là ngò à, lần này hot boy hot girl đó <laughs> em xin chào chương trình và quý vị khán giả à. có mặt tại trường quay thoải mái lên rung hả dạ hồi hộp đúng không hết hơi thật sâu lên nào dạ em tên là dương phước đại em à, phước đại dạ em à, năm nay 30 tuổi tưởng đâu mươi hai mươi đó chứ dạ em à, quê ở hậu giang à. đang sinh sống và làm việc ở hồ chí minh em làm gì dạ em làm giao hàng giao quá chất giao sơn à giao hàng ha còn em cô gái xinh xắn Dạ à, Em tên là Thanh Vân, năm nay em 28 tuổi Hiện tại em làm ờ, tư vấn giáo dục cho Ivy Rap ạ Nhìn em giống như là model á <laughs> Giống dạ, như là diễn viên vậy đó Ừ Xinh lắm hả? trời ơi cái làm gì mà bà mối này mà rối thấy xinh cái bà kêu à. trời ơi tôi phấn khích quá nè nhìn chào anh linh à, nè trời ơi sáng trời trưng luôn ha sáng dạ. trưng như tăng thanh hà ngày xưa vậy đó chính xác chưa ừ. nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn bên đây cũng đẹp lắm đây ờ, để coi đi coi, ừ. nè qua coi liền nó trời ơi thấy chưa dạ, em chào Ồ, chị cưng trời ơi cưng cưng lắm ừ, chứ bộ cưng, cưng. đâu có biết 30 tuổi đâu hai bạn đem một cái luồng gió rất là cái tươi xinh tươi mát đến Đúng ờ, rồi. cái số bạn gọi là ngò uh, ờ, lần này hot boy hot girl đó <laughs> em gái em uh, có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho đàn trai biết đi Dạ điểm mạnh của em thì em là một người độc lập và độc truyền uh, năng ừ. lượng vui cho mọi người. Đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường xíu, em là người Sài Gòn nhưng mà thật sự là Không rất sao. là mù đường. <laughs> Mình đẹp là có người chỉ rồi em. Đúng rồi, đẹp. Đâu. À. Dạ. Đây, còn bên đây ha. Em ưu điểm khuyết điểm là gì? dạ em uh, hòa đồng ừ. em uh, thích uh, nghe nhạc khuyết điểm em hay quên em để đồ đạc lung tung rồi em quên <laughs> dạ nhưng vậy? mà cái cái cái giao sơn đó là em giao cho người ta hay là em giao um, ừ. là cửa hàng nhà em dạ cửa hàng nhà em em trời ơi cửa hàng nhà em em là chủ sơn nói cho rồi tưởng chị, non giao hàng tại chứ. vì nãy giờ chị đang suy nghĩ là em ráp em nếu mà em là rapper thì em phải giao tất cả mọi thứ tự nhiên chỉ có giao sơn thôi là sao này rapper chắc ai cũng đi luôn á thiệt đó vậy là tốt rồi đó rồi bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về à, đường tình duyên đi dạ, Tình duyên của em thì chị cũng xoay quanh có một mối tình đầu quen à, cũng cỡ được 7 năm từ hồi đợi đi học Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em cho nên là kiểu thường thì con gái với là con trai thì thường con gái thường hay chín chắn hơn một ừ, xíu ừ. Mà quen cũng lâu rồi kiểu như là nó giống như một cái thói quen vậy đó ừ. thì em muốn một cái là bạn đó trưởng thành hơn nhưng mà chưa có đạt tới được chưa đạt tới là dạ. chia tay dạ chia tới bây 7 giờ năm thì chia, cứ quen chia tay hai năm rồi coi như em độc thân 2 năm rồi đó dạ em à, có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình hai mối tình dạ trước giờ em cũng quen xa không à, quen xa dạ xa là ở đâu dạ ở um, vũng tàu với lại ờ, xa quá hả à, quen mấy năm dạ em cũng quen 6 năm 6 năm luôn dạ rồi dạ, sao chia tay dạ tại cũng ở xa rồi đôi khi có những việc mình không có ờ, hiểu nhau em ở quận mấy dạ em ở quận tân bình rồi mối tình thứ hai mấy năm dạ mối tình thứ hai cũng mới gần đây ờ, được ờ, một năm một năm rồi coi như mà hai bạn mỗi bạn đều có trải nghiệm với từ đường tình hết rồi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em muốn là bạn đó phải cao hơn em em thích nhóm phi hôn lắm Ừ. dạ em cao mét nhiêu dạ 56 mét năm sáu cao mét nhiêu dạ em cao mét sáu mười tám tính luôn dài mét sáu mười tám tính luôn dài của em nhiêu đừng nói tôi 10 phân nha <laughs> dạ không không tới đâu đâu dữ vậy rồi à. gì nữa em gái ờ, phải mạnh mẽ <laughs> dạ và trưởng thành Bên nó trưởng thành phải trưởng thành chín chắn chút xíu chứ đừng có trẻ con quá em anh hỏi thiệt nha dạ. có ai nói em là giới tính thứ ba không dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh anh cũng hiểu lầm nãy bước vô em xém hiểu lầm luôn á dạ tại trước giờ hình như trai nó thích em không trai nó thích em không trai thích em không hả em có thích trai không dạ không ờ à, được <laughs> ai mà nhìn dễ hiểu lầm lắm luôn á dạ giờ hỏi nè em có mạnh mẽ không bây giờ bên à, đàn gái người ta yêu cầu mạnh mẽ mạnh đó mạnh mẽ đó dạ có chứ chị đánh lộn được không dạ chưa biết nhưng mà <laughs> em cũng có học võ có học võ à vậy hả ừ. em gái em trai em muốn ờ, tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào dạ em cần một bạn gái có thể cảm thông cảm chia thông. sẻ với mình trong cuộc sống đúng rồi à, các bạn em gái đi với ai vậy Dạ, em đi với lại đồng nghiệp thân giống như là em gái vậy đó. Ừ. À, giờ dạ, chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. chào Theo cách nói chuyện của ảnh thì em thấy ảnh cũng là một người sống nội tâm giống như chị. Nhưng mà em muốn hỏi ý kiến anh một chút đó là chị của em cũng sống nội tâm và chị của em hay nhõng nhẽo lắm. Anh nhắm có chiều chị nổi không anh? Không sao em, cái đó anh cũng ờ, cân bằng được thôi <laughs> dạ với lại chị của em á nhìn ốm vậy thôi chứ ăn nhiều dữ lắm à, khi mà hẹn hò thì anh nhắm là có đi ăn chung với chị em được nhiều mà anh sẽ dẫn chị em đi cả thế giới đi ăn <laughs> Thôi dạ rồi ngon lành ăn luôn. cả thế giới ăn cả thế giới, cả thế giới. dạ rồi em cảm ơn à, theo cảm nhận của em á thì anh em thấy anh này còn rất là trẻ luôn nếu như mà ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên đó mà chị thấy hợp á thì chị hãy bấm nút để cho mình một cơ hội dạ rồi em cảm ơn ạ rồi cảm ơn gái đi với ai dạ em đi với bà của em à dạ ờ, xin chào ờ, chương trình trời ơi chào ờ, anh chị à, đều là nghệ sĩ nổi tiếng đó, bây giờ Đảng dạ, em chú. Đây, Chào nhìn cháu. đó, nhìn ba là ra con trai đó à, vậy. À, cháu à, rất là xinh xắn và dạ, dễ mến chú. cháu tâm sự là cháu à, chỉ có cái hạn chế là không biết đường dạ. thì có thể đây là một dịp mai để cho cháu đại á con cô bác á dạ. là thể hiện cái mặt mạnh đó <laughs> sau cái cái cái chương trình muốn hẹn hò này á bác muốn à, cháu có dành nhiều cảm tình cho con bác xúc tiến hẹn hò nhiều hơn xin cảm ơn chương trình dạ, rồi à, hay quá cảm ơn là bà ủng hộ hết sức mình rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ mở gặp rào mặt đi thôi. mở rào bắt đầu đi phước đại mới lớn lên nha à. dạ anh trai thanh nữ tú hết hồn không thấy trẻ không trẻ hết hồn luôn đúng không dạ À, Ngày em này có đến... món quà tặng cho anh là sô cô la em tự làm nhưng mà nó hơi bị chảy chút xíu nha. cảm ơn em. Đây là món quà anh tặng cho em. Dạ. Hy vọng em sẽ vui. Dạ cảm ơn. Mở em. ra đi cưng, mở ra à, đi. Mở luôn. Dạ. Cũng đúng ý em á. Cái gì đó, cái Tại gì vì... đó, cái gì đó. <laughs> dạ à, anh này tặng cho em một bó hoa nhưng thường thì em sẽ không thích hoa tươi tại vì nó sẽ không giữ được lâu nhưng mà hoa này là có thể giữ được lâu luôn à như là vậy là đúng ý của em dạ, đúng, đúng không? ý của em <laughs> lần đầu tiên gặp thì thấy bạn rất là dễ thương dạ cảm ơn anh bề ngoài cũng dễ nhìn thì, à, khi mà lần đầu hẹn hò thì thường là bạn thích đi đâu nhất <laughs> dạ em dễ tính lắm đi đâu cũng được <laughs> em mình thì à, trước giờ thì cũng ít khi đi ra ngoài chơi lắm mình đi à, thì cũng đi giống như anh công có viên thích thể thao không, mình có. là sao mình là sao đại mình lớn hơn người ta tới 3 tuổi mà mình là sao trời anh em được lúc trước anh cũng hay chơi thể thao dạ à, game với lại yoga à anh cũng có tập yoga nữa hả dạ, có dạ em cũng tập yoga bây <laughs> giờ nè em trai muốn thể hiện cái mạnh mẽ của em lên anh thích cái uh, gọi là cái mạnh mẽ nào em thích nhảy hơn anh cái nó nhảy cũng được xin miếng nhạc, nhạc chứ đúng không, xin okay. miếng nhạc xin miếng Rồi, nhạc chút xíu nhạc để chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông nào trời ơi những mà nó tại vì em mặc áo dài nên không đứng tỉa ra nhảy đẹp quá đẹp luôn rồi đó anh học nhảy lâu chưa không anh chỉ coi trên mạng à. thôi tại anh đó và anh cũng thích nhảy à, cũng có khiếu văn nghệ ừ. ha rồi giờ em gái hát tặng em trai gì đi cho nó vui vui cái đi của em được không anh hát luôn được không anh anh hát được bài gì không mới nhảy em rồi cho nghe đăng một hơi mới nhảy đang hụt hơi em hát đi trai hát em dạ hát thôi đi. em hát là em sợ ảnh bỏ chạy luôn <laughs> cứu em luôn nha anh <laughs> em à... hai câu thôi cũng được Em là ai xưa cuộc đời này Em từ đâu bước đến nơi đây Làm tôi say làm tôi khát khao Đừng ai chi ý vì từ bấy lâu Lòng thầm mơ được sánh đôi Dẫu có nắng hay mưa mai sau Dòng đời cuốn say Lắm lúc để ta sừng hàng mang bao lỗi lầm Dù mai sau mình xa nua thì tình anh vẫn vâng mãi mãi không đôi rời Sẽ mãi che chở cho em một đời về sau Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm em Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt Anh vẫn vâng mãi mãi không đôi rời <laughs> dễ thương hai câu mà như đó là đã đủ là chinh phục được em chưa dạ cũng ờ, đúng gu em á cũng ờ, biết nhảy nhót hát ừ. <laughs> rồi nếu như mà thời gian mình quen thì em nghĩ khi nào thì tiến đến hôn nhân được cái này thì uh, tùy thuộc vào mình thôi anh nhà anh có nôn lắm không <laughs> cái đó <laughs> cũng còn tùy đây anh nghĩ mình sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu tại mình tới chương trình là chương trình đã cho anh cái duyên để anh gặp em mình cứ tìm hiểu khi mà mình cảm thấy hợp với nhau thì dạ. mình sẽ tới Thật ra thì đối với em thì hôn nhân là cái chuyện nó rất là nghiêm túc em muốn nó một cái sự gắn kết thật là lâu dài cho nên là cái cái việc mà quyết định đến hôn nhân á thì phải là cả một cái quá trình mình tìm hiểu nhau về nhiều thứ và về sự tôn trọng của hai bên gia đình nữa <laughs> thì em em yên tâm đi sau này à, về là em sẽ biết hết dòng họ gia đình anh dạ. <laughs> về cái chuyện tiền bạc á thì uh, em không có khó khăn gì hết kiểu như em cũng muốn là uh, tôn trọng gia đình của hai bên thì anh cũng phải lo cho gia đình của mình rồi con cái sẽ có những cái khoản mình lo chung với nhau thì mình cứ dung hòa hết là được ạ tính em thì hay im lặng khi mà cãi em không có thích cãi nhiều còn bạn nữ thì lúc dạ cãi em hay giận nào? lắm anh em giận dai lắm giận dai <laughs> hơi khó ạ <laughs> giận dai mà hơi khó ạ nè em em em nói về cảm nhận của mình đi mà dạ. không biết sao đeo đeo bông tai thôi hỏi đi dạ cái này em bị dụ vậy <laughs> dạ em thấy ờ, cái mấy chuyện bông tai cái gì em không có khó khăn gì hết trơn á ừ. à, em thấy ảnh cũng dễ thương trẻ trung à, trẻ hơn cái tuổi <laughs> ừ. mở ra có thấy có sấm sét gì trong trái tim chưa <laughs> dạ. có điện giật cho anh điện không có điện cao thế không cái này vôn mạnh lắm vôn mạnh dữ lắm phải không có nam tính không nói nói cho cho anh nghe coi cho đại nghe coi <laughs> dạ cũng nam tính <laughs> em cảm thấy ảnh cũng uh, chân thành ừ. rồi hết thời gian hãy thể hiện bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm suy nghĩ kỹ nha và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình nha ba hai và một hết thời gian wow. Chúc mừng vào chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau chúc mừng đại nha trời Rồi. chị thích nhỏ này quá Phước Đại Mặt nó cưng quá trời cưng à Bây giờ em nói gì với ba với lại gia đình của bạn gái đi ha Anh cứ nói đi mẹ em sẽ xem chương trình này ạ <laughs> Mẹ xem Dạ con chào uh, bác đã xong qua chương trình này Hôm nay con chính thức hẹn hò với uh, Em tên với, với, Em Vân Xin uh, bác đồng ý cho tụi con sau này có thể uh, đến với nhau để có một cơ hội tìm hiểu nhau hơn dạ xin phép uh, bác và con được hôn xin phép, bạn xin phép ba nữa xin phép ba cho. Dạ, ba dạ hôn tráng đi anh không không có hôn tráng hôn má dễ thương lắm á thật sự á cặp đôi này rất là dễ thương dạ, Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê ở Đồng Tháp hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại bình dương dạ em có mở một quầy thuốc tại bình dương đó sao mà mình... thì thầm vậy trời bộ hai người nói riêng tư với nhau hay Giọng sao vậy hiệp nhỏ vậy đó ừ rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền giới thiệu về mình đi Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Và em đang làm tư vấn viên online của Thẩm mỹ viện K-Spa à. Ờ. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ à đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha dạ. rồi đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái điểm mạnh của em là hòa đồng thân thiện chân thành với mọi người thích nấu ăn nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được ừ. em thích cắn cắn cắn ai mà bị sức mẻ răng chưa à, dạ cắn mẹ <laughs> tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái ờ, ừ. thương quá không biết làm sao á cái vuốt vuốt vuốt tay à. cái thọc cái trời tội nghiệp mẹ quá ừ, có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn là em hơi thẳng tính ừ. với lại làm việc gì nó cũng nhanh kiểu cụp cụp cụp cụp xong em hơi hậu đậu nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn ừ, tại vì quên bật nút chưa bấm nút đúng không dạ. Ừ. thôi bây giờ thì à, đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi ưu điểm của em là một người thích học hỏi khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại nhưng mà nóng nhất là em là em làm gì em nóng nhất là em im lặng à là em bỏ đi à được có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả nóng bên tính. đó hơi nóng tính nói nghe nè em ờ, em có cái tật xấu gì không Tí em có một cái nết rất là xấu đó là cái nết ngủ ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm cái gì đó em mới ngủ được à, ví dụ như uống trà cà phê trà sữa nước ngọt mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn cuộc sống bế tắc luôn là thức tới hai ba giờ sáng luôn Nếu anh chồng ôm chồng ngủ có gì đâu nhưng mà dạ. hiện giờ là em đang ôm cái gì em đang ôm cái gói cái con gấu em có mấy mối tình rồi dạ em được hai mối tình mối tình gần đây nhất là khoảng một năm và ừ. đó em quen được khoảng 6 tháng à ờ, mối tình kia dài không mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm nói chung lúc đó là ờ, em mới ra trường là em lo là em lo đi làm á em ít quan tâm đến bạn nữ nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm bạn thì sao bằng mấy mối tình rồi à, em được bốn mối tình cũng khá dạ. khá ha ừ. hai mối tình là thời học sinh ừ. một mối tình từ sinh viên ừ. và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp đồng nghiệp được mấy năm dạ đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi tại trong công việc của em là em là người khá là nghiêm chỉnh ừ. trầm tính ừ. chững chạc ừ. còn ra ngoài thì ở cái người yêu thì mình thoải mái mình bung lụa thôi nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa cho nên là anh đó không không, không chịu được em ơi em chịu đựng được cái người mà cắn em không dạ được chứ không sao hết tại vì em nhà em bán em bán hết tây mà ừ. có gì là em lo hết vậy ừ. đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào dạ cái gu của em thì uh, cao trên một mét sáu mươi tám gu ờ. sáu tám trở lên ha dạ anh hơn em rồi tôi phát em lầm ạ tốt gì nữa em dạ uh, ngoại hình ưa nhìn hơi tròn tròn xíu được rồi để tròn tròn. ôm cho đã không hút thuốc uh, không cờ bạc không gái gú không lăng nhăng không gia trưởng nhậu thì nó ở mức độ thôi và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương em có cờ bạc không không anh ơi có gây gú không không có lăng nhăng không không hút thuốc không không luôn uống rượu không uống rượu uống ít à uống ít rồi rồi có hai chai à coi như trăm phần trăm bên đây ta yêu cầu là bệnh có hết luôn có á hết luôn á bây giờ bạn ờ, muốn yêu cầu bạn nữ ờ, ở bên đây như thế nào hoặc là cái gu của bạn ra làm sao cao khoảng một mét năm mươi lăm đảo lên là được ừ. nhìn à, dễ nhìn dễ thương dễ thương phải không nói chung là càng em cao mét sáu mươi được không anh được em ơi quá được luôn quá được luôn, quá được đây sáu tám sáu tư được rồi rồi chào cưng khôi ngô tuấn tú đúng không thấy hợp với thằng gái không thì dễ thương quá ừ. chị dễ thương quá à ôi cảm ơn em dạ. trời ơi là thích rồi đó không cần phải hỏi tài sản nữa rồi không cần nữa coi như là cho qua hết <laughs> biết sao phải dòm không kỳ quá à hai đứa này nó có cái nét phu thê ủa có nữa hả thiệt sao vân nhìn hay vậy ta không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à má lúng đồng tiền á em có thích không dạ, có chị có càng má lúng là nhìn càng dễ thương trời ơi tùy má lúng nha em má lúng đều nguyên mặt là mạnh lắm á <laughs> cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình hàm ràm với lại một người nói chuyện ngang ngược với lại không biết lại phép với người lớn càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó ừ. Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu Nhưng mà lấy về rồi là càm ràm Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu Mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ Cứ hỏi ra càm ràm lửa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á Càm ràm là đàn ông không có thích Về mệt mồ hôi mồ kê đổ chưa ăn uống chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền Bộ người ta điên hay sao tự nhiên người ta càm ràm của đâu có khùng nói mệt lắm tắt tiếng khang tiếng rảnh lắm ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên có có nhiều lúc á là tao buồn ngủ tao làm gì mà tắm rửa ăn cơm xong tao buồn ngủ tao leo lên giường chuẩn bị ngủ bắt đầu càm ràm trời ơi bây giờ về nè chưa tắm rửa chưa gì mà leo lên giường ngủ nhớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á đi từ sáng cho tới chiều phải càm ràm thì chứ. qua chỗ khác ngủ để tao mệt tao ngủ cho nó sáng cho nó khỏe đi rồi tao tắm rửa cũng đâu có sao đâu thôi ly dị đi thôi ly dị đi có ly dị đi mắc cười quá à đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha đúng rồi qua câu chuyện này rồi để tôi coi mắt trời ơi dễ thương quá đó hỏi là tự tự nhiên sao tôi tôi phải bảo vệ à. bên đàn gái tôi là nè, vậy đó cô gái xinh đẹp yeah. Dạ. cô không thích những điều gì ở đàn ông tính đàn bà tính đàn bà đàn ông mà tính đàn bà <laughs> tánh em sao nè Vậy em tính là người đàn ông gì ơi Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà Em nói dùm cho chị một câu là Em ơi, em yên tâm đi Anh là một người đàn ông chuẩn men Lớn lên Em ơi, anh dạ. là một người đàn ông thật là chuẩn men Không giống như ai kia Không giống như ai kia đi lại có hai người đứng đây tôi đâu em nói ai kia là ai tôi nhau thì em nói vậy đó ờ anh là người đàn ông chân chính em gái đi với ai dạ em đi với cậu mợ của em ạ dạ, chào hai mc xinh đẹp của chương trình à, xin chào bên đàn trai quý vị khán giả trong trường quay hôm nay theo cậu á thì cậu thấy uh, cháu bên này chuẩn cậu là ờ, ok bây giờ cậu để okay. để mợ okay. nói tiếp à, à theo uh, mợ thì mợ thấy à, bạn trai bên này là to cao đẹp trai ok mợ là mợ ưng đấy mợ là mợ thích rồi đấy con ạ tối nay cho mợ điên lẩu nhá con nhá được câu mợ giờ ok hết rồi đúng không <laughs> mợ là mợ đồng ý đấy đồng ý à, mợ thích rồi đó nha hương thích rồi yeah. rồi cảm ơn đàn gái rồi đàn trai sao đàn trai đi với ai vậy đàn trai em đi với ờ, chị họ của em ạ Dạ, em xin chào à, hai MC cùng à, bên đàn trai, bên đàn bạn gái, cùng các à, vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. anh có quà tặng thương Dạ em cảm ơn ạ Em cũng có muốn quà tặng anh ạ à, Anh cảm ơn em Mà sao anh được nắm tay em được không? Dạ Sau đây anh muốn hát cho em bài tặng ờ, Tặng cho em đến địa vị khán giả đó, rối dạ. nữa rồi đó một cái bài tặng mà tôi không biết bài ờ. tặng là bài gì luôn á bài hát là bài ờ, làm vợ anh nhé làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em wow. <laughs> Thôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? em thì không có biết hát nhưng mà em có một cái việc tài đó là massage đầu vai gáy biết một số cái bài massage rồi mát liền luôn mát luôn massage liền luôn trời đất ơi quá hên chưa à, anh cứ ngồi thẳng trời ơi ôi đã quá ôi đã quá ôi sao sướng quá anh ơi <laughs> anh tiếp, linh nhột nhạt tiếp đi tiếp đi tiếp đi em mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó <laughs> coi chừng nó đứng hình luôn <laughs> dạ vậy thôi đó hả <laughs> được không được không hiệp qua đã nè hả qua đã qua đã đúng không rồi em thấy anh như thế nào à, anh thì chắc cũng vừa ôm à, trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin gọi video call thôi không sao em ơi một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày dạ. tại vì thời gian anh có thể làm chủ được em à. đừng nói chuyện đó ờ. anh thấy em thật là rất là dễ thương có một cái gì là gọi là nó thư thư sáng á có cần thứ tăng trọng không anh cái không đâu mà tướng em bị là đẹp rồi đó <laughs> cảm nhận anh là một người ấm áp á có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu cũng ờ, biết cách quan tâm đến mọi người như là ừ, biết chăm sóc bản thân ví dụ có gì thì ờ, khỏi tốn tiền mua thuốc <laughs> đó thì em yên tâm thôi ừ, hiện tại thì ờ, ba mẹ em cũng khá lớn tuổi em là út thì chỉ còn một mình em là ừ, chưa có gia đình thôi thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa tại vì em ở trên này có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa không có ở gần thì hiện tại là em vẫn sống một mình nếu uh, lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi em sẽ là người xin lỗi trước giờ nói nhớ nha hương à chị muốn hỏi hương em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn hiệp ờ à, đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc chân thành ấy mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một một câu anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ 24 tuổi Dạ đúng rồi, tuổi con heo Tụi nó bắt em phải nói là Anh gì ơi Nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo Mà mẹ không muốn nuôi nữa Anh có muốn nuôi không? Đợi thấy anh nuôi cho <laughs> Dạ Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau Nhìn thẳng vào mắt nhau Nắm hai tay Chúng ta có 30 giây Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để thấy xa hơn nữa em nhé hương dạ. hương ôm thử coi có có đúng cái sai của em không <laughs> em, mà em, em, em hay ôm sao hả? đúng Làm sai không Titanic vậy đó <laughs> ôm gấu vậy là được không ngủ dễ ngủ không có dễ dạ, ngủ không vậy chắc ừ, vừa ôm không mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi ừ, đủ <laughs> cái vòng tay ôm mình không thử đi hương thử đi nào dạ. được không hương dạ được rồi hai đứa trở về vị trí đi vừa sai hả vừa chúng ta nắm tay nhau mắt chạm mắt tay nắm tay không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm còn không không động thì không ông đừng nói một. nữa ông đừng nói nữa linh ơi ba hai một hết thời gian dễ thương dễ sao nắm tay nhau đi tôi nhỏ giờ nó nhanh quá không cần đếm nó bấm luôn mình xin cầu mợ nụ hôn đầu tiên thế ai có xin cầu mợ cho con ờ, hôn với hương ca <laughs> hai dành cho nó mình cả giờ tụi nó yêu nhau không cho nó cũng tới cậu ơi chưa đến nó bấm hết rồi <laughs> À, dạ, lời nói đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, à, con chào chú Huyền Linh và Được chào con. Ờ, anh trai nhà kế bên. À, dạ, con tên là Yến Nhi, năm nay con 20 tuổi. Wow, mới có 20 tuổi thôi hả? Dạ. Trời ơi, làm gì lo xa dữ vậy, 20 tuổi mà chưa gì đã phải lên bạn mối hẹn hò. <laughs> Dạ, mặc dù ờ, mới 20 tuổi nhưng mà con trải qua một vài mối tình cũng lên tăng sông máu nhiều lắm <laughs> cho nên Vậy là <laughs> cho nên là con với lại mẹ cũng tin tưởng bên chương trình đó cho ừ. nên là muốn tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Thực sự nghiêm túc dạ. và thế là chúng ta có mặt ở bạn hẹn hò đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn à, con với gia đình đã tin tưởng chương trình. Còn à, em trai. À, chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và tất cả khán giả. Mình tên là Nguyễn Hữu Trí, hôm nay con 24 tuổi. Con quê ở Đồng Tháp, hiện con sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì? Hiện tại con là kỹ sư điện. Làm ở quận mấy? À, hiện tại con đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh. Con làm gì? Dạ hiện tại con đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty gốm sứ. Rồi bây giờ ừ. bên đàn gái cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Ờ, dạ, cái, ơ, ờ, ưu điểm của con thì, ờ, con không có gì ngoài nhiệt tình với chân thành hết. Với lại con có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, nhưng mà chắc do ông tổ nghề không độ cho nên là con qua làm sale luôn. Vậy Con là thế hả? mạnh Dạ. gì? Ca hát hay biểu diễn? Ờ, dạ, con thì, ờ, hát được ạ. Vậy hả? Đâu dạ. con hát thử coi À, dạ Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những ngầm thầm em mang từ tận sâu trái tim đang mơ màng mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời uhm. tức là dòng của con thế này là nếu con muốn à, đi vào ngành nghệ thuật con phải cần học cơ bản và luyện cho nó có nội lực hơn chút xíu nữa dạ ha? vậy là con có điểm yếu gì dạ điểm yếu của con thì nhiều lắm vô vàng luôn yếu nhất là gì dạ yếu nhất là ăn nhiều và lười <laughs> lười dạ vậy đó yếu ăn nhất nhiều là... mà lười là mập đó con dạ không nhưng mà con được cái trời phú là con không có mập con chỉ uh, tròn tròn có da có thịt thôi à. với lại con có cái khuyết điểm nữa như là con thấy cũng rất là lớn luôn đó là giỏi chuyện giường chiếu giỏi chuyện giường chiếu con có thể ngủ 15 tiếng một ngày mà ngủ liên tục luôn rồi làm chú giật mình chú nghe Vậy giỏi chuyện giường chiếu chú giật mình ra nó Ủa, ngủ linh linh nghĩ tới cái gì vậy linh thì ai bé nó đó... nói trong cái cái cái thái độ đó là trong sáng là vẫn hiểu là là mê ngủ rồi thì không các... có phải mình linh nghĩ mà ai nói tôi giỏi chuyện giường chiếu là không bao giờ ta ta nghĩ chuyện ngủ hết trơn á không mình linh nghĩ vậy thôi à sao con nghe có. con nghĩ biết ngay là là nhỏ mê ngủ nghe dễ hiểu lầm cười bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì thì điểm mạnh của con chính là năng năng động hòa đồng mà vui vẻ ừ. thì con sống làm việc có kế hoạch Tốt. còn về nhược điểm thì con hơi nóng tính do lúc trong công việc thì cũng áp lực có con cũng có chút nóng, nóng tính con làm gì thì khi mà biết công việc sắp tới làm con chắc chắn sẽ nóng á ừ. cầm chai nước sẵn cầm chai nước sẵn khi mà thấy không ổn khi mà chuẩn bị nóng lên thì sẽ uống nước rồi tưởng đâu đập ly nước chứ Uống nước thì không sao con ha. Trời ơi, rồi công việc của con con nóng tính có khi nào con bị điện giật không? Dạ cũng có thỉnh thoảng cô ơi Đôi khi ừ. làm bất cẩn cũng có nhưng mà rất, rất ít Nóng quá đừng có tạt nước vô chỗ điện nha ừ, con nổi điên á, đang cầm ly nước tạt một cái phạt rồi Bây giờ mình à, nói về tình duyên đi coi Về tình duyên thì con chỉ trải qua một mối tình duy nhất Một mối tình Lúc con học, học cấp 2 là lớp 8 Rồi lớp 8 hả? Lớp 8 yêu rồi <laughs> Con <laughs> giao báo tình khoảng 5 năm là tới hết năm nhất đại học con chia tay Từ lớp 8 mình yêu 5 năm luôn Dạ Trời ơi trời Xong rồi tới bây giờ con không quen ai nữa Cũng 5 năm rồi Wow Là là mấy năm rồi con ngưng? Dạ khoảng 5 năm rồi cô 5 năm rồi hả? Dạ Cái mối tình đó đặc biệt lắm sao mà con con chia tay được con? Dạ do là bạn nữ không tin con nghĩ con người quê thì sẽ quen người khác nữa ừ. cho nên là do trên đấy bạn ở trên sài gòn bạn đó quen thêm một người nữa Trời cho nên ơi. con mới chia tay luôn còn con thì sao dạ con thì trải qua hai mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn cô làm sao À, <laughs> dạ mối đầu tiên là quen hồi năm lớp 10 cũng tầm khoảng được một năm thì uh, mọi thứ vẫn rất là bình thường luôn xong một khoảng thời gian cái thấy bạn này không nói chuyện nữa thái độ lạnh nhạt xong thì con nghĩ là rồi vậy thì không có cách nào khác chỉ là có con nhỏ khác thôi ừ. xong cái cũng con cũng tìm hiểu con cũng đi theo theo dõi xong đến lúc phát hiện ra là à có người khác thiệt nhưng mà không phải con gái không phải con gái không phải con gái Ồ, oh, vậy đó hả? Dạ, à, thì là cũng yêu, là yêu anh ấy, yêu dạ. một ờ chị em với nhau. Tăng thiệt chứ. Dạ, tăng xong thiệt. Suốt một năm trời là con quen với một người chị mà con không biết đúng không? Nhưng mà bề ngoài không có tỏ ra một cái ờ, tín hiệu gì là chị luôn, rất ừ. là men và ừ. kiểu như rất là bad boy, rất là dân ừ. chơi luôn. Ừ. Thiệt ngã quá. Thiệt nhờ. là tăng xong chứ. Rồi cuối cùng mối tình thứ nhì Dạ, sao? mối tình thứ nhì thì uh, cũng có một người thứ ba chen vô. À, được mấy năm? Dạ, khoảng uh, một năm một năm hơn. Một năm hơn. Dạ. Bây giờ là con đã ngưng yêu mấy năm rồi? Dạ, tầm một năm rồi. Một năm rồi đúng không? Bạn kia là tới 5 năm tỷ lệ là 5 trên một á ha. Rồi bây giờ à, con à, muốn tìm một mối tình thế nào nè con trai? Thì về hình mẫu của con thì mẫu bạn gái thì cỡ cao khoảng mét 55 trở lên. Ừ, năm Ừ, 55. Da trắng ừ. thì nụ cười có duyên. Da trắng nụ cười có duyên về tính cách thì biết quan tâm và chia sẻ với mọi người ừ. về chung thủy là được chung thủy chào Rồi. con dạ chào cô ừ. con không thích cái điều gì ở ờ, con gái con không thích cái tính hay cần càm ràm á càm ràm là con không thích phải không dạ có đó gì? là đức tính rồi con ơi phụ nữ nào cũng càm ràm á nào vậy con có hay càm ràm không con nói một tiếng công bằng cho cô coi thì làm cái gì con con mới càm ràm như bình thường con đâu có nói gì đâu ừ đúng không dạ rồi thế nào cũng càm ràm bây giờ là chú sẽ qua coi coi nhà gái sao ha cho tôi xem mắt nhà gái xíu coi nào hơi bị chảnh nha bạn ừ con chào chú à, chào con nụ cũng... cười rất là duyên dáng có kinh nghiệm trong tình yêu hả con hả kinh nghiệm hồi nào ta yêu chị em mà nói gì vậy ta thì, nguyên một năm trời cũng, là ta thì thì cũng quen có với một trả giá vậy. tình yêu thì coi sao? như chưa có kinh nghiệm luôn chưa có kinh nghiệm gì luôn trời con muốn uh, mẫu hình lý tưởng của con là người đàn ông thế nào à, dạ thì con không yêu cầu gì nhiều lắm về bề ngoài quan trọng là tính cách thôi Ở ờ, anh đó mặn mà một xíu mặn mà là sao là dạ. là nước da đen hả dạ không <laughs> mặn mà trong cách nói chuyện và lối à. sống duyên dáng mặn mòi đó dạ, phải không đúng Hài rồi chút đó đúng không dạ à. cao to đen hôi thì cũng được ừ. <laughs> cao to đen trắng được không dạ được luôn ừ. thôi như vậy thì à, mình đã hỏi ý kiến hai bên rồi bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi gia đình à, bên gái con đi với ai à, dạ nay con đi với mẹ con à chào cô Có thấy sao hai đứa nó hợp nhau không dạ thì mới gặp nhau thì chưa biết làm sao mà chưa thấy mặt nữa thành ra là không biết làm sao để cho hai đứa tìm hiểu nhưng mà theo cô nãy giờ ngồi nhìn nói chuyện hai bên đó hai cháu đó thì cô thấy làm sao được thấy được, được đúng không được. thấy Bây giờ, à, mẹ rể tương lai đó. thế nào nếu mà chàng rể tương lai thì làm nghề, nghề điện thì giống ba nó ba cũng làm về kỹ sư điện à, dạ. thì hợp quá có đẹp trai bằng ba nữa không cũng à, chín uh, mười với ba nó ba à. nó cũng đẹp lắm à. <laughs> trời ơi à. vậy là yên tâm rồi à. yên tâm rồi em đi với ai dạ đi với, với à, em họ con À. Chào ờ, dạ à, con xin chào chú Quyền Linh xin chào cô Hồng Dân và chào bác gái nhà gái ạ à. con nhận xét là bạn gái bên đây là có vẻ là hợp với anh con là đầu tiên là về ngoại hình là giống như người mà anh con đặt mục tiêu lúc ở nhà là một bạn nữ là cao từ 1m55 trở lên ừ. rồi da trắng dễ thương và nói chuyện cái giọng rất là ngọt ừ. thì con mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu bên đây thì anh con thì như bạn gái này mong muốn đó là một người rất là mặn anh con mặn lắm <laughs> <laughs> tâm lý và cũng biết rất là biết là yêu thương phụ nữ cho nên là nghĩ là hai anh chị là sẽ có thể là đến với nhau được ạ à. ừ. rồi cảm ơn phấn khởi mở rào đi mở rào rồi tặng quà tặng cáp cho nhau đi đó chào dạ à, em chào anh Em có món quà này tặng cho em đó chính là một cặp tách hy vọng là anh và em có thể cùng nhau pha đi cà phê và thưởng thức hương vị ngọt đắng của nó dạ cảm ơn anh à, em có món quà gửi tặng anh cái này em có tặng anh một cái bóp à, cái ý nghĩa em muốn gửi là mặc dù là có thể anh đi làm á em không thể nào bên cạnh anh được thì cái ví này sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh bên cạnh anh trong những lúc vui lúc buồn cũng giống như em luôn ở bên cạnh anh cảm ơn rồi hai đứa cảm nhận gì nhau đi cảm nhận của em về anh như thế nào ban đầu thì em chưa lúc mà chưa nhìn thấy anh á nhưng mà nghe về cái tính cách của anh thì em thấy là ok em không có quan trọng hóa về cái mặt bề ngoài quan trọng là bên trong tâm hồn và tính cách thôi anh thấy sao về em không Trương thấy thấy thích thấy thích à thấy hết thích, à? thích dạ. nhiều không anh ừ. thích dạ. nhiều không anh ừ. à, nói chung thì em rất giống cái hình mẫu mà anh đặt ra anh thích nhất là nụ cười và trong mắt cảm ơn anh anh có hay ghen không tại vì uh, em cái tính cách của em thì nó hơi mạnh mẽ nó không giống như con gái thùy mị mặc dù em áo đầm tại vì từ hồi lúc nhỏ em chơi với bạn toàn là con trai không thôi cho nên là em cũng hơi men lì một xíu không nếu mà quen nhau mà tin tưởng thì cũng không đến mức độ phải ghen quá mức đâu chiến ghen ở mức bình thường chắc cũng phải có, ai cũng có mà Với lại à, anh có thích con gái mà dữ không? Anh có sợ con gái dữ không? Dữ, dữ dằn á Hung dữ á hả? Không nếu mà tùy chuyện chứ chuyện nào cũng hung dữ là thấy hơi mệt đó nha Anh nhìn em có giống như hung dữ không? Cái đó hình chưa biết, cái nhà tiếp xúc nhiều mới biết được ý là nếu như bình thường á thì à, em rất là bình thường ngọt ngào như thế này thôi nhưng mà anh đừng có làm gì em tăng sóng máu lên là có chuyện liền không nhưng mà những những chuyện như thế nào thì mới khiến em có thể lên tăng xong để biết mình né tránh được ừ, ý là nói dối nhiều nè với lại uh, cái gì đó cứ mập mập mờ không có giải thích rõ cho em thì ừ. cái đó là mấy thôi còn bình thường em dễ chịu rồi với con lại... tăng xong rồi con làm gì con tăng xong là con hay nói ừ, con chỉ nói ngay lúc đó rồi thôi xong rồi nói rồi thôi nói cho nó thả con dẫn lúc đó thôi chứ ừ, xong rồi không có để bụng không gì hết không em cách nói lúc mà em tức á rồi em nói có kiểu mà như cần đập đồ hay luyện đồ không không đó giờ em chưa đập đồ luyện đồ hay gì luôn à. ý là giận gì thì em la là anh tại sao anh vậy vậy, vậy anh không nghe là, em nói tức là khi em nóng lên hay là bực cái gì đó là nói với người khác ngay lập tức luôn đúng rồi em sẽ thẳng thắn chia sẻ luôn chứ em nghĩ là nếu mà giữ trong lòng yêu em gì đó lâu ngày á cái sự hiểu lầm nó càng lớn nó sẽ không tốt cho mối quan hệ cái tính đấy rất là giống mẹ anh mẹ anh cũng bực tức cái gì là nói thẳng luôn không để trong lòng Ừ. mình à, giao lưu văn nghệ chút đi ha mỗi đứa dạ. tặng nhau được một câu nào đó bạn nam hát trước ừ. đi dạ thì con xin hát bài em là của anh rồi tiến tới nắm tay bạn gái hát đi cho nó tình cảm nào ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu cảm giác bên nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau có lẽ hôm nay đôi ta sẽ yêu nhau rồi mình cùng chung lối nhé em người ơi bạn gái đáp lại đi cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời em yêu anh em yêu anh nhiều thế thôi vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương vượt qua cả những ngang mây thiên đường Dẫu có nói bao điều Cảm giác trong em bây giờ Có lẽ hơn cả yêu Rồi, Rồi. Hai đứa nó nhỏ tuổi mà nó tinh tế kìa Nó dừng ngay đúng cái cái lúc cần dừng á Cảm giác của bé này giờ hơn cả yêu Thôi, coi như là chúng ta đã nói chuyện nãy giờ rồi Bây giờ đã lúc mình để tay mình nút bấm để quyết định các bạn Tuy rằng các bạn còn nhỏ tuổi nhưng các bạn rất là chín chắn ha Các bạn cũng trải nghiệm tình yêu rồi Chúng ta có thể quyết định về à, hướng tương lai sắp tới là có đồng ý hẹn hò hay không <laughs> ba quyết liệt vậy đi quá là ừ. cá tính <laughs> con bé này quá à. <laughs> rồi nắm tay đi chính thức các bạn hẹn hò đó bây giờ mình xin phép gia đình hai bên ha dạ xin phép bác con hẹn hò với em nhi bác chúc cho hai đứa nếu mà có duyên nợ với nhau thì đến với nhau dạ cảm ơn bác dạ rồi <laughs> xin bác xin phép luôn xin phép uh, bác cho dạ, ông uh... xin phép bác cho con hôn em Nhi một cái nhi cho ông nhi <laughs> Nhi cái cho không? phải cho thôi Thôi chúc hai đứa à, đã nhớ mãi ngày hôm nay và lấy đó làm động lực để ta có thể à, bồi dưỡng cái mối tình này Nó đẹp, nó dài và tiến tới xa hơn nữa nha Dạ